em tư em giùm tư à rồi. À. không bỏ bỏ trong bài cửa ra đi cửa ra vác vác nó vào server để server chạy hai tư trên 24 La la ta la ta. Đó, đó, nhiều khi bị uh, nếu mà internet nó bác phát hiện nó dễ bị khóa tài khoản Sakai hát đi Sakai hát, hát cho tôi nghe đi Biết hát rồi ờ. Tôi hiện tại là tôi đang ngồi học Hát đi Sakai hát đi Tôi hát rồi Tôi biết hát rồi New hát đi New hát đi New hát đi New kêu sợ Trời ơi sao đến đây giọng cái này vậy Lắc quá Mày đẹp nữa rồi Sao mà nhập login rồi nhập cái gì nữa login mở hoặc login xong rồi uh, bắt buộc cái mở ngoặc cái bên thôi ok cắt mở ngoặc xong mặt mặt nhỏ nha kết nối rồi ý là khi cách mặt nhọn không nhập mật khẩu vô cái đống mặt nhọn lại à, à, không không không cần không cần nhập mật nhọn đâu ừ. nhập cái ừ, new new là có model chưa nhỉ có demo có có model rồi hả nhọn ờ, một cái nữa không không cần nhọn không cần nhọn đâu về sạc login xong rồi cắt dấu cách xong rồi nhập cái mật khẩu hồi nãy mình đã ký á sạc login chắc một ừ là bạn cách qua bên học qua qua qua bên ờ, học hội đồng ngồi với tôi bên này ổn á ấy bà bà bà bà bà bà bà bà, bà cháu nhìn nè nhìn nó cháu nhìn nè họp hay không rồi Chứ 8 triệu bằng một Nhìn thấy cháu Đúng gọi đang nhìn Thấy không? Thấy, đẹp gái Dạ xong rồi Thấy gái đẹp Thì em nhảm nó dậy tùm lum Nè Việt Nam nè Đúng rồi, thấy rồi có Việt Nam nè mà có 1 triệu 8 hả? Hát body Hát body 1 triệu 8 đó Ông biết hát body rồi bao nhiêu người không? Nữ ơi dịch thô ra nửa người mà có nửa người à một triệu sáu chưa mở bao body rồi cũng như không vậy là đắt đó không có rẻ đâu một triệu tám full body ô giờ giờ kiếm mấy người đi có việt nam gì đâu có đâu có nhiều lắm nhưng mà người ta không có hoạt động trên facebook đâu hello ra stream nha tôi nhất mỹ luôn stream bảo mật sao bị đau khổ vậy? hello xà chim ơi có gì cái gì cần nói thì nói không cần nói thì nói nha ừ. <laughs> ok nha hello chào mọi người chào linh nha chào bảo anh nha chào mừng đến server <laughs> chào mừng nhóc duy đến server đợi tôi một xíu này mình mới đến ôi nó có nói nhà mật khẩu chưa mặt nhà mật khẩu đúng chưa nhà mật khẩu không đúng nó giờ bị giăng lắm ấy à cắt một cái thôi Ê, tôi thấy cái rượt số này không ổn rồi <laughs> để đổi cái rượt số khác yeah ok điện hàm âm vương về linh ơi có nhìn lộn không vậy ờ <laughs> vậy để tôi một xíu nha ok chào mừng OZ tới server <laughs> bắt đầu ta thấy rồi nè Ủa mới lên đây có tiêu rồi đây đây vào vì tiêu đề nhà như tình trạng của chủ nhà <laughs> thiệt mà cái nhà đang xây mà bà bà bà, bà chủ hầu xây dựng mới trốn rồi hello em chào mừng nói stream này có hot nè đúng rồi này có giác nay có giác tôi rất chào mọi người cái đi này con có có mấy bạn ở đây ha, à, cuồng OZ lắm thiệt luôn hả đó cuồng OZ lắm nghe OZ là cứ cứ năng nỉ rồi cứ nghe có OZ mới được OZ OZ chạy đâu rồi <laughs> yeah được rồi được rồi được quá Linh là ai vậy <laughs> bao lê hello con nha có mình ai hiêm cùng ô dết thôi à dạ đúng rồi ô dết chỉ cho mình ai hiêm thôi mèo kêu kìa skin set cho bảo anh lê để coi ra skin gì nha không được à Victor, Victor. Victor Bạch Rau nhưng U mà... ra rồi à? <laughs> Ủa, tôi đổi thành gì? đâu? <laughs> Chỉ là chị <laughs> Tự nhiên con giết cô Ahim Vậy đúng rồi, con giết cô Ahim Vì Ahim cùng con giết mà Ủa, để em đi coi Ahim cùng con giết mà, đương nhiên con giết cô Ahim rồi Chứ không lẽ của người khác đúng không? Ừ Ủa nhưng mà sao tôi không làm được gì hết trơn Tôi không thể đập gỗ luôn đập gỗ đập gỗ như cái cái cái cái cái chỗ sờ bao ban đầu á như là có đất đất của người khác á không có đập đồ đâu phải đi xa xa ra tí game này là game tư bản các bạn ờ, vậy là mình không thể đụng vô đồ của người khác phải không đúng rồi trừ trừ không vậy rồi trừ chết kìa có một số chỗ ờ, mình có thể lấy được có thể đặt đồ được gõ lấy bình thường nha tôi ừ. sẽ xây dựng đế chính của riêng mình tôi để đế chính ôi giấy ôi chưa vào ôi giấy đang trong server nhưng mà có đâu có tiêu rồi sao ôi giấy không lên tiếng ta tôi không biết nữa vâng đâu ôi giấy lên tiếng rồi mọi người hai tim hai tim mọi người hai tim hai tim đi hai tim đi ôi giấy lên tiếng kìa bởi <laughs> người lỡ chưa cứ làm một la ngoài vậy là bật la ngoài đây ai bật la ngoài đây bật tổ tắt đi để coi có khi là bỏ ngoài rồi bà bật à, bớt tổ tắt đi Ờ... Ra ngoài Bà chỉnh qua nhắn lên nói. Ờ. Còn là Chẳng chuyện khác, còn cổ chuyện khác à. Ôi. Ở đây tôi thấy, thấy lên vô ờ, xe tiếp điện hờ này nhưng mà điện hờ đó đâu không biết nữa. Trời đất ơi. <laughs> sao gặp quỷ phu giáp như thế này luôn nè kìa dạ. cô bảo anh lê là là tôi á dạ là tôi á tôi tưởng tôi tưởng tôi tưởng con tôi tưởng con trai là cái skin kia đây là ờ, skin con gái là skin trên gì ta um... có cái kim vi phun giáp ở dưới nào và gậy đánh với dạ, dạ, tôi đấy skin là cái em em đấy đâu ở đâu chứ Vui, của sao tôi gì đây à, lát tôi đang ở cái ờ, cái gì mà sao mà nó cao như cái nó là bằng đá nhưng mà nó cao lắm à cái đó là cái cái trung tâm scb của cô Z chỉ dành tôi cao gì đó rồi tôi đi vô đây có là vàng <laughs> không có gì vậy nhưng mà đó cái gì mà cái bên đó nó có cái chỗ gì mà sao mà nước nó tùm lum tà la quá đồ đồ đồ Ê có con zombie á, ờ, tôi nghĩ là đánh nó sẽ gây ra giáp nên là tôi muốn đánh không. Thì trong cũng xịn. Ê ở, ở cái trung tâm chuyện không đó. Gì, ừ, không biết nói sao nữa. nè nè tôi nè coi Jimmy đó ở dưới này nè nè đó Ừ. nó đó Nhà nó mai giúp tôi Kiều thế nhỉ muốn ôm kìa, ôm ôm đi. nó ủng hộ tôi ra giúp tôi Thể Đâu, ngồi nhất đặc biệt Tiền Ai thì làm fan chứ không có ý gì đâu ạ à. Ờ Khi Có fan cuồng của OZ này trời đất ơi Fan của của chết hết mà ừ. Cho xin cây kiếm đi Hả? Đây Cây kiếm Cây kiếm Cây kiếm bắt được Ôi trời Ôi bạn tốt quá cảm ơn Coi giết nó có được cái gì hay không Chả đất nghĩa hay sao Bạn mẹ... giọng ai Việt Kiều kìa Giọng ai Việt Kiều Giọng ai Việt Kiều Giọng ai đấy Ừ dòng bà quản lý ấy. Việt Kiều ấy dòng bà Việt Kiều bà quản lý được Việt Kiều ấy thôi, bạn là Việt Kiều Việt Kiều thế nào đấy <laughs> rồi. ai chết rồi rồi nó đổ cái đu môi cái giọng mình sẽ mình sẽ đi vô ờ, tùm lum không biết đi đâu luôn Ủa, server này server này không có đánh nhau hả dấu hỏi là vị trí của ai ạ à? giữ cái kêu giọng nữ nè bạn nữ duy nhất ở đây nè <laughs> Đấy. chị kéo mọi người ơi chị kéo ừ bạn nữ em... duy nhất bên kia kìa anh chờ à, đây ơi. rồi thấy rồi nha ủa cái này là con gái chưa cái này không kia lùn phải cái này không tôi không biết tôi đi đảo cho chị Batman đâu cái khu trong tâm SCP đã xây xây chưa đâu chứ xây các cửa chưa rồi làm hết chưa chị là sao à, chim chim đất mà chưa chim đất này chưa đặc quyền sở hữu chưa đây đúng không bên này đúng không chưa thấy chưa thấy này bấm bấm chưa thấy ờ, cái cái tên của Z nếu mà mình đặc quyền sở hữu rồi nó sẽ có hiện cái tên mình lâu quá cái đấy cái chuông này hộp đấy không phải đặt đặt cái ờ, đặt này cái à? rương đặt cái rương ra đi đặt cái rương đi Ủa chứ không phải cái chuông này là đỡ kiểu bấm vào một cái là có tiền từ từ dương rồi để đặt cái rương ra là nó sẽ tự động nó khơi lên tự động nó đặt quyền sở hữu luôn ừ. cái chu cái chu này để cho người ta cúng rồi chứ cúng à bèn bèn không cái chuông cúng phải cốc cốc cốc chứ nghe tiếng con bông nè Đặt à, cái dương ở đâu? Ờ đặt ở đâu? Đặt trong cái phần đất của mình á, đặt trong phần đất của mình á. Thì đây. Đặt đặt chỗ nào nó ờ, Đấy. đè ra. Chấm hầm cũng đất ghê. Ủa sao không? Nó rồi trời tối không ơi. Nó không còn lem lần nữa ta. Ừ. Để để cờ lem đất này cho OZ luôn. Trời đất ơi, có nhận nè. Ây da, trời nó đâu. Rồi ok, bây giờ chút. Nó kêu kìa, con zombie kìa. Chút cho OZ. Control check cái. Nó còn em domain đấy ạ. Cái domain à? Về đó. Ừ. Vậy đủ dạ. Bây giờ cho mọi cái ờ, cái cái ờ, sản này ờ. đi. Cho mọi cái sản xin mời trên bàn. Cho mọi cái sản. Vũ khí, vũ khí, vũ khí. <laughs> Ủa nhập mình như cái này đâu có bị mất đồ đâu phải không? Không không không không không, không mất đồ. Cho cho mượn cái sản vàng đi chứ. giờ dạ, bà chết thoải mái. Chiến gà rồi để claim lại cho rồi. có con gà trên cây nè bây giờ đây xin mà sao ông không đi qua đến cái này được ta nó con mèo của ai này tôi đóng đi lối này này lối bên này này để nhảy qua cái núi lửa vậy ờ, ai đào cái hố ác gì hố gì vậy ai đào cái hố dưới này tôi rớt xuống rồi không có lên được ừ không, không không lên được đâu sao mà lên được bây giờ làm sao rồi chết tôi đứng chỗ chỗ chết. này chỗ này vui giá rộng quá vậy sao mà chết được hả dạ, rồi sao mà chết được sao chỗ này rộng quá vậy ừ. Sao? đây ai đổ nước vào cho tôi lên đi chắc là vừa rồi đặt đây lắp lóc à. để... điện hồi rộng tới đâu vậy Đông vậy? Cái gì? Điện thoại này rộng dữ vậy? Trời ơi. Động cái gì? Nè cái chỗ cu Z nè. Anh à, cứu tôi với. Không biết không biết biên giới nằm đâu đây. Đây rồi. Đúng ta. Ủa, nhưng mà Ủa nhà ai đẹp Anh à, cứu tôi với không cứu được không cứu được <laughs> từ từ chết tôi không chết được không chết được thế mà hay thế là game game sinh tồn dạ, không phải là chết được Đấy, chất luôn có khi cầm chiến chắc là chắc là cờ lên chỗ này ổn rồi lên nhà tôi không này lên nhà tôi rồi để vô trong nhà ô dắt coi thử what mọi người tôi tắt mất tiếng nha không biết đang làm gì luôn cái chai bị kẹt bảy ô giác rồi hả bị kẹt cái được cái cầu hang rồi không lên không có lên xuống được luôn nữa nó là cửa mà không không mở ra ừ, ngoài được lên đấy lên đấy ơ nó là cái cửa xếp à nó là cửa ấy thôi cửa gỗ bé thôi à bảo quá tan lên lên bị đang bị kẹt dạ. kẹt đúng có một người bị nạn ở đây rồi đấy Nghiệp. Tôi đi. Tôi đi. kìa đặt lóc xong rồi mà đập lóc trời rồi nhảy lên nhảy lên nhảy lên nhảy lên thêm vì thế không cho tôi mấy cục đá đó tôi lép lên cũng được làm chi cho mệt đi dạ. dạ. cho okay. tôi mấy cục đá đó tôi lép lên được mà vậy là nhảy lên vậy là xe lập lóc của tôi trời sao mà nhảy lên được đặt lóc dưới chân nhảy lên nhảy lên đặt lóc dưới chân nhảy lên đập đập lóc trên đầu á leo lên ờ ừ, đúng rồi leo lên leo lên sao mà leo được thật lắm chân cho mình, mình mình mình di chuyển lên trên tôi không có đất tôi không có đất thế sao chui xuống đó được ai biết đâu nó có cái lỗ xong mới chui xuống thôi <laughs> cái lỗ là thích hay hay lỗ là nhảy vô liền ừ. ôi ít nói như vậy nói nhiều kìa bắt đồ phóc Giờ tối mới cục đắp đi Tôi ấy lên được mà Tính tối định chơi game kinh dị cơ Nhưng mà thôi Không còn lab ở nên là Rồi có người chết rồi Con đen yeah. đen này Đặt lắp cái chân nè à kìa à gì tôi không có đất không nổi và linh muốn kẹt cái đây đúng không tôi đi tôi đi muốn kẹt cái đây đúng không tôi là rg đấy được rồi để đặt lâu cầu hang lên cho linh nha What? rồi dạ mình còn thiếu gì không nhỉ quên quên cái đúc thôi sáng như do hái luôn lên là lên đâu rồi đi <laughs> chạy đâu nữa rồi what đứt trời ơi xe đây chạy xuống nhảy xuống đấy nữa anh em đã lắm đại bị đâm tới chết một bụi cây ngon ngọt cái gì vậy bạo dâm à vậy tôi tôi là linh what coi đấy ông nội tôi rg đấy tôi là Linh đấy chị đặt tên là Linh vái nồi chứ tôi tưởng là youtuber ok ok youtuber giống nói tôi nói nó chưa mà ờ nhưng mà tại sao đặt tên Linh của tôi vậy <laughs> ủa tên ở nhà không hả không Linh Linh Linh Linh đặt tên Linh là của người khác <laughs> tôi tưởng là Linh youtuber không cái này là tên cái ạc mà trước của con game tôi nó có cái skin xong tôi giữ tới giờ luôn ông là trời tôi tưởng là linh chứ ông ông nhìn ông tưởng youtuber nào à đấy thì youtuber linh chứ youtuber nào phải cái linh nhầm uh, dành lên nhà tôi chơi nhé ô là trời đặt lóc chân nhảy lên đi uh, rồi gỡ cái gì đấy chết rồi phải hai sao kia nó sờ lơ quá euro kìa cái em rolling kia là ai vậy anh thôi đi hello my name is người ông... mới đăng ký 5 phút hello no dạ. smile 260 nha cảm ơn đã ông... xem ông nào trên kênh Saki cũng tưởng em rolling nào kìa tôi mà rolling <laughs> này cái em rolling kia là ai vậy anh á rolling đó ừ. à, là rg đuôi gà ừ, à, rg rg nó đem đuôi gà Hello Jen, hey Lenny nha, chào mừng đến với stream Không tìm thấy kênh của Oba uh, Kênh của Oba What? Oba là ai? OZ hả? OZ cái kênh ở trong OZ có trên phần miêu tả stream của mọi người mọi người vào trong đó xem kênh của OZ BRG nha bấm vô là được nha nhưng mà bấm vô là phải đăng ký nha <laughs> mọi người ai chưa có đăng ký kênh stream mọi người à, kênh à, của Saki mọi người nhớ đăng ký cho Saki và OZ và RG nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha cảm ơn mọi người mọi người ủng hộ cho cho ba ba đứa anh em tụi tôi ờ, lên uh, ờ, 500 subscribe nha mọi người rồi lên một ngày subscribe luôn nha một ngày subscribe nha còn một bà nữa kìa Ủa bà đâu rồi người em ờ, lưu ly áo đen á lưu ly áo đen á à, em mấy uh, tắt mic rồi <laughs> em mới tắt mic này em mới em mới đang cháy nè mọi người thấy không em mới đang cháy nè bảo anh lê ba bốn không bị bốc cháy <laughs> hết thích nhưng mà uh, đấy kiểu... cháy như cháy như Free mọi người à. Free Fire cô ấy là một cô gái bí ẩn dạ yeah. đúng rồi quá bí ẩn yeah quá ừ. là bí ẩn bí ẩn với SCP vậy ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi chưa? Mà hiện tại, hiện tại này nó thuộc về ô giá rồi. Ai biết? Nào <laughs> chơi không? Hello. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Sunny nha. Cái gì giọng ai nghe nó kêu như vậy. Còn mấy chứ ai, mỗi giấy chứ ai. Oh my god, thế giọng tôi tưởng Loli. Quá, tôi tưởng giọng Loli. Tôi tưởng nhầm Loli nào, ok ờ, kìa. Tôi quen, tôi quen quá rồi. Tôi tưởng giọng Loli nào, ok kìa. <laughs> Rồi bà kia collab, bà kia chạy đất tiêu rồi. Ừ, bà kia collab xong bà chắc bà đi rồi chén rồi. Đúng rồi, làm sao quá nhỉ? Rồi cái chưa được 20 phút nữa. thôi tôi đi tôi đi tôi đi làm nông dân đi đúng rồi OZ đó giờ mọi người thích cái giọng loli đó hay giọng này <laughs> hello tôi vô chào mừng đến với stream nha xin info anh tóc tím á tóc tím rồi kìa info ờ, tóc tím này ờ, ở trong trong phần miêu tả stream mọi người có đó trong phần tiêu đề cũng có tên của rg đó mọi người à, tóc tím đấy tóc tím là tóc tím là loli đây bạn nói đi. <laughs> mọi người bấm vào cái ờ, đó bấm vào tên ờ, trên phần viên tải stream để mọi người vào đó đang sẽ tìm thấy anh không có đâu hình như hình như không phải ông ơi không phải để không phải để cũng như cái linh lận tôi bấm mà không được sao bấm được ta không được Rồi. cái đấy là cái đấy là tác mà cái tắt cái tắt bấm được mà bấm được mà hồi trước sau khi bấm à, được bấm mà. được mà không ông ông đỡ lên người ta mới biết chứ nhiều khi không tôi bấm nhìn, tôi cũng không biết cái gì luôn mà bấm hẳn vô luôn bấm hẳn vô cái tên cái nhau rồi nói nhiều quá <laughs> tại vì nó nó kiểu như nó nó, nó loạn quá ừ bấm hẳn một cái tắt là thấy luôn à ừ, bạn tìm à, cái cái tên của mình là, luôn là được mà mình trên youtube ấy bạn tìm là ra được mà đúng rồi có thằng nào đỡ tên mình đâu trên cái hát tắt đó mọi người gặp cái tên đó là vô thấy liền Ủa, cái tên rất là dễ đề xuất luôn mọi người cô dết tóc đen à, đúng rồi tóc đen là cô dết còn tóc tím thì ừ. bạn tóc tím thì mấy tôi đang có vấn đề nên tôi không stream được <laughs> cái gì đấy sao tôi sao ngồi biển lại có mấy con xương anh em mình đã lắm tôi sắp chết rồi nó bắn tôi để tay lại. bắn vào mông tôi không được đây để, để đặt skin lại cho lên cái skin loli loli <laughs> Sợ skin loli nó là cái gì ta skin loli wow trời ơi skin loli đẹp quá vậy <laughs> rồi đó là skin nam à. cái gì đấy ông nội sao lại nói tôi rồi đừng <laughs> Superman Superman tôi yeah. thích xài skin kia hơn thôi đừng chào mừng mệt đấn đi lên là ốc lóe tôi cũng thích superman đâu thằng ừ. này là bạn của Batman đấy không được dạ đây rồi skin lên loli ok yeah. tôi sẽ biết thành loli đi hello các bạn thôi được rồi nghe nghe mọi người nghe giọng OZ là nó cứ mới có cảm hứng <laughs> à, cảm hứng à, Bluey của OZ á giọng Bluey của OZ mà cảm hứng gì <laughs> nãy giờ mới biết là bình lộn phòng vai cả Ủa, nãy giờ bạn lên trên hả đi lộn kênh hello hello hello à, bạn lộn kênh này đúng không à, đúng rồi đúng rồi giọng Bluey đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi giọng Bluey trời trời tôi đổ ngang trời tôi nghe giọng đổ ngang đúng công luôn rồi tôi công rồi mọi người ơi chịu tại những ờ, chàng trai có tâm hồn em dễ chịu ủa mà mất tôi còn người ơi nghe giọng mặt bắn tùm lum còn ra ngoài không vậy rồi được rồi chết được rồi thôi tôi tôi ăn quả tôi, tôi phải lại nhà tôi chơi không dữ vậy sao bắt đầu lên sao hình như tôi bị lạc rồi ôi giá chồng giật kèo á tè đi tè qua đi lạnh lùng boy các kiểu nhưng mà trên facebook ảnh lạ lắm dạ ừ. đúng rồi lạ thôi thôi rất lạ mà trên facebook ôi biến thành siêu nhân điện anh luôn mà cái gì <laughs> trong facebook là ông biến thành siêu nhân điện quang luôn ừ, Henshin đồ đồ ông nào ông nhà ông nào trồng mấy cái cây này áp cái vậy cái nhà cái nhà của tôi cái, à? <laughs> cái cây này nó tôi cho bị nó chết tới chết <laughs> cây này là cây nó không tôi lấy tôi lấy rồi tôi trồng lại cho thì bảo vệ bảo vệ môi trường nghe là bảo vệ môi trường dữ chưa đấy, đây là cách bảo vệ môi trường đấy các bạn chúng ta chặt đi và chúng ta xây lại cái đó là chặt đi rồi trồng lại chứ sao chặt đi rồi lại xây lại đúng rồi chặt đi rồi trồng lại <laughs> cái này cái này Ủa, sao nó lớn rồi đi đúng rồi cái cây này hết rồi không được cái này trời mưa mà nó phải lớn rồi Ojet oh, Sota hả anime boy Ojet Sota ờ, thôi tôi tôi không nghĩ đâu Ojet là Sota đi là ờ, đó là gì các bạn nói Ojet là Sota à? mọi người đừng nghĩ Ojet là Sota đúng nào à, no đúng no no, no. Ojet là Zeddy no tôi gây đúng rồi <laughs> ghê vậy ok Sota đâu bao giờ gây đâu Ủa có ở ờ, trả lời có xác rồi nhưng mà không có cúp không có gì hết rồi làm cái gì đi có mấy lần ai em nhắn cho Jack thấy ông dễ Hương à dạ dễ Hương mà không ngồi Jack lúc nhắn tin nó sẽ khác với lúc mà nói chuyện nha <laughs> ừ. kể như hai tính kể, kể như hai tính cách hoàn toàn khác ấy bôi ngồi lọt Đều vào hàng sâu ấy không biết cái này cái, này di chuyển di chuyển nó mới bị dính đam này ảo đúng rồi đi vô đây đi vô đây nó sẽ bị dính cái đem đập đi chồng lại chặt đi chồng lại có ai cho tôi xin cái cấp hùng Ủng. cấp cấp uh, ờ, sáng hay cấp cấp mà chồng cái cấp mẹ tôi chơi rồi để cho TTP qua bên xin thì bao giờ ấy được ông à. sao đợi trước mình chơi một mình mình bị uh, cả đàn zombie với skeleton nó hiếp ram tập thể ôi sao rồi sao lên cây sống rồi cây cây gì nè cây có nước nè không biết nữa thấy của ai á cái nè, mình trèo lên cây cây có nước chết cây rồi luôn đây nè chết rồi còn phải chết luôn rồi nãy giờ chết mấy lần rồi không chết đây nè, cái sạc cái cấp nè cái cấp nào cấp đâu rồi Châu đâu rồi? What? Tôi ở nhà rồi nè, tôi mới chết mà. Bà chạy lẹ dữ vậy? đây, ở đây nè. mời cho mình xin cái cúc. Ờ, Châu lên lên đây không? Ừ. Đâu, lên đâu, lên đâu? Nhìn cái tòa nhà to nhất không? Lên, lên. Lên đỉnh vô dép. Ừ, lấy đi. nghe căng nhỉ, nghe thích nhỉ. Tôi tôi tham gia. Hết đi ra cái tòa nhà to nhất đấy cái tòa nhà mà cao cao nhất từ đây nhìn ra cao nhất cao nhất luôn cái nhà một ngàn đá phòng họp luôn của anh em mình đấy cái này như căn cứ bí mật hay không phải căn cứ bí mật thôi dép hai trên đỉnh đó, lên đỉnh vô dép tôi chết rồi tôi lạc rồi lên đỉnh đây, đây. ôi ôi ôi nhìn như với ông hacker đây là, đây là Saki mê cả trai lẫn gái ai vậy luôn dạ dạ rồi dạ ok ừ, bên trong phòng That's... này Oh. Nice. Yeah. Dạ. Bạn chiến sự Ừ. À, ở đây giúp cái điện thoại hơn nè. Cái gì mà cháy vậy? Ờ. À. Giờ lên trên nhà. Rồi bây giờ giác đưa đưa Dùng đưa Châu lên đỉnh đi. Ừ. Đưa nào lên đỉnh đâu. Được, được. Ê. Anh để nhặt nền đi anh. À. Ok. À, à, để xíu nha. Đây, lên Ủa, Lên đi. Lên, lên, lên. lên lên kìa, lên. Ủa cái này mọi người chơi chế độ khó hay là chế độ gì vậy? Chế độ khó, chế độ khó. Thấy hình nhà người ồn. Chơi thì rất khó luôn, chết một là Giờ dân bay giờ nó mặc giáp vàng hết trơn, giáp kim cương hết trơn. Ồ. Hay da, tay đẹp à. Ờ. Nhìn vợ trên có cật nha. Chuyện nghi không ngờ. Đấy á, trên có cả tầng để nhìn trời luôn này. Ừ. Vâng, Đẹp, đẹp. Đại sự. Lúc đầu với xài kim sofa bên dây hả? Giờ với tỏi xì tay rồi. Bằng ghế. Sồi tay cô dắt giờ đắp đi làm bằng xe mỏ hình như là ừ, cửa của của có hiểu làm bằng xe móng thì mình sẽ ngồi được Cần phải sống luôn nè thì chưa cái cửa thoát hiểm này cứ đem ra xuống dưới là, là châu đem cả ta châu nấu nướng cho đây nè nó sẽ hành thịt nướng không <laughs> tôi thế này giờ tôi biết là nó nướng từ đó <laughs> sao nhà ba em lên ghế rồi ngoài em ngồi. đúng rồi báo nhiêu ừ. rồi hả đang đợi mình anh, mình sẽ ngồi và chờ ship tám người xem có ba team đúng rồi like bấm like mọi người bấm like đi đúng rồi bấm like bấm like nhiệt tình vô người ơi bấm like một lần rồi nha bạn bấm hai lần nha ừ. hay vậy còn đây, đây là cửa thoát hiểm này cái này giống như đi cắm trại vậy ờ. Ờ. đi cắm ờ. Lên đây là đi, đi, đi, đi. Mọi người khách sạn nghìn sao ờ, Rồi Kiểu đó Cái này đúng kiểu lên đỉnh luôn <laughs> Rồi xong Rồi, rồi báo nữa rồi <laughs> Châu, châu báo nữa rồi Dạ yeah. Ủa sao mà Huy ờ, phát hiện rồi Hiếp dâm đó, hiếp dâm đó Ủa, thì hết game Đấy, sẽ gò cửa ờ, thoát hiểm được không? Một cửa thoát hiểm này xuống thì hơi nhiều zombie Ở nhà dạ, không, không biết đó là hiếp Cứ mỗi lần, cứ mỗi lần xuống đây là zombie quá trời ừ. Rồi chạy đâu ta? rồi RG, ủa sao đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây à, rồi. Ăn thịt quanh dây đất này chỗ này chưa có lem nè ngoài chưa chưa có lem thật miễn phí thật miễn phí ôi giá xây chỗ này rộng ghê thịt bây giờ không có đói vậy chỉ ăn thịt hưu giác nữa ủa, ủa sao tôi mau đó vậy ta hay là do con nhân vật này nó ăn nhiều bất thường ha <laughs> nhân vật giống chủ đúng rồi <laughs> hàng cho cho cho khoai tây nè không phải cho tôi khoai tây tôi sẽ khoai tây nướng này có thịt này. ủ hãy làm củ khoai tây hay hay bây giờ tôi ờ, tôi đi làm cái ruộng ta nhà không có gì ngoài khoai tây không sao giàu khoai tây cũng tốt mà nhưng mình cũng giàu <laughs> vậy được rồi anh em ờ, hôm nó chơi game kinh dị nhỉ ui trời game giống giống giống noi hôm qua chơi đấy cho cho cho cái cho cho châu cái kiên nè không xài <laughs> có được không vô dụng đây đây khuyên vô đây khuyên vô nghe yeah, nghe yeah, thì đó đó đó hơi đau lòng thật nhưng mà thật sự là hình như là mình không có biết à không mình chỉ cần nhấn chuột phải là mình sẽ xài cái khiên đúng rồi bấm chuột phải giữ luôn á là sẽ xài khiên hello Kabuto Bùi nha chào mừng đón stream hello Hải Chi 26 nha chào mừng đón stream nha Tàu ở ngoài đây có mấy ông Xin... ngoài Twitter đua cả ngày là Ủa? bà rồi mấy con quỷ đó xin info chị tím tím hả à? dạ yeah. ừ ông Tiếng là cô con địch nữa chị tím tím chị là g đúng không ừ chị là g đúng không chắc là tôi chị là g đúng không tím tím đấy chị, lô lô lilin à trên phần mô tả stream có nha mọi người ủa Ủa, lẽ okay. chết ở đâu ta? cái chết vậy Skin màu tím có phải open không? Skin màu tím là RG giá yeah. Má, cái phòng kho của mình to ấy. Đâu, tôi skin màu vàng mà không nổi Lại tóc màu tím, quá Màu vàng quá đẹp Tóc màu tím đâu, tóc tôi màu vàng mà quá the Tóc màu vàng quá Ok, cái cái hình cái hình uh... Sẽ, ý ý bạn ấy là skin uh, ờ, cái hình cái hình á cái hình cái hình uh, mua đồ mua đồ cái hình ảnh uh, trên stream á bạn hỏi skin mà skin oh, à. chị tím tím skin màu tím what là có cái game skin màu tím đâu thì đúng rồi skin, skin màu, màu tím là uh, à cái skin ờ, màu tím à skin màu tím là châu ừ, ừ. skin game ấy châu skin lốt là batman châu á à, châu không có info nha bạn ơi <laughs> muốn xin batman. info thì ờ, nhắn tin riêng nha nhắn tin riêng nè nè sao kia rồi info info đủ rồi chết rồi bà này lười luôn nhưng mà châu có người yêu bạn khỏi nhắn nha ừ. cái gì vậy ấy ừ. ừ. châu có người yêu rồi châu có người yêu rồi ủa à, ấy trời ấy à ủa tưởng châu có người yêu chứ là vậy ờ đúng rồi châu đang ấy mọi người châu đang ấy mọi người cứ cứ thoải mái thoải mái cua nha cái gì ờ, muốn xin info thì cứ nhắn qua cho saki saki ờ, đưa info ôi chết một cái không người yêu quá <laughs> Ôi, cái Z là gái chứ đứng ngay xếp hàng cả lớp lớp vì người yêu thì ở Z <laughs> thì ờ, chắc rồi, uh... Ờ, con gái ui trời ừ. đủ tưởng rg giọng ngọc như thế inbox bà ấy tưởng okay. tưởng tưởng bà quản lý là tôi chứ hả cái gì á dạ. bắt con mèo à đâu Ủa nhưng mà Linh là ai vậy? Linh Tôi đi Linh đó, ừ. rồi rồi đó Linh yếu đuối Linh đó Ừ tôi Linh, Linh là rồi đó. Ừ tôi mà Tôi <laughs> tưởng nó đầu tiên nhìn tôi lộn, tôi lộn tưởng đâu à, bà Quỷ Dương ấy trời ơi Tôi tưởng nữ là em um, Loli là đấy À bà... bà tưởng là biết nào à? Đúng rồi tưởng bé Loli này là một em Hà Linh Lan này Ủa? Lan Linh à? Quá linh Lan quá Lan Linh Quay quá Ừ, có hoa Lan Linh này Lan Linh What the Ủa, mọi người ơi Quả ở chắc, đơn chắc Còn sắp tới giờ chưa? Vẫn còn sớm Năm rưỡi à? Bừa luôn Tám rưỡi, tám rưỡi, tám rưỡi Tám giờ rưỡi Mọi à, người đâu hết rồi tôi bị lạc rồi <laughs> sao thế là gì ôi nhìn cho mặc đồ xì tai quá ta tôi bị lạc tôi, là nón tím áo tím ủa sao mình thấy mình là tiếp ta ờ nhưng mà bên đây bên đây nhìn thấy tóc tím tóc tím mà không nón tím nè áo tím là TV style quá là đơn quả đơn Rách gì quá SC... À, nhân viên SCB cũng đói á Tôi tưởng Nhân ờ, viên là con người <laughs> Tôi tưởng nhân viên của ờ, chúng ta SCB không phải con người Ồ, con người Con người được ờ, đột biến có nghĩa là dùng x men có hai có hai ờ. nhân viên cấp D cấp C vậy hết tôi toàn hay cho đi ờ, đi, đi thí nghiệm không à tù. cho đi thí nghiệm không à. tù nhân à cho cho cho cho cho cái này nè rồi phải chết rồi kìa phải chết là thứ <laughs> là cái nào thứ hai mấy rồi đấy <laughs> cho cháu này nè vùng đất này nó khô cằn nó khô cằn như <laughs> nhìn nó buồn nữa được quá phù Sao à? Rồi tao quản lý sao bà Mít chết rồi <laughs> Cái mic gì đây? Sao rồi? Mít sao rồi? Sao rồi? Nó ít cái gì vậy? Ủa chơi gì vậy? Ờ sao bị gì đây? Mít bị gì vậy? Châu bảo là Châu mới, mới chơi một điếu Ừ hít ký trời mà sống tuần này cô lách nhiều anh nhỉ đúng rồi tuần này cô lách nhiều tính ra là tuần này sẽ cô lách nhiều hơn hơn mức này luôn á tại vì tại vì uh, tuần này cũng chưa rõ là nó sẽ như thế nào nên là không không có mời các vị vtuber khác cô lát chứ bình thường là đến thứ bảy là sao mà sẽ mời như là cả chục vtuber ấy là tuần này mới cứ ba ba có ba buổi collab thôi nhưng mà có thể sẽ sẽ xuất hiện thêm hai buổi collab nữa à, hiện tại thì uh, Sato cũng ờ, sắp tới có là thứ ba ngày mai ngày mai Sato sẽ collab với Sato Ủa? Ủa? Là sao? collab với chính bản thân không ạ? À? Sato, Sato, quá Sato mà, Sato Saki đâu <laughs> ờ, Phải có nhiều người tên, tên sao quá nhà Sato, Sakura, Saki tự nhiều sao quá các bạn nào tên <laughs> Sa sao? Tôi Sa Sa Sa Sa có Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa rất quý vị xa xôi xa xôi Nick tôi có hư không mọi người có nghe không nhỉ? Nghe mà ờ, à, nghe Ủa, nghe thử chỉ có dạ, lúc nãy ờ, chỉ có lúc nãy là kiểu như bà bị bà bị hơi phê hay gì đấy thôi Nino Sakura đúng rồi Nino Sakura gì gì kỳ vậy tôi đâu có phê cậu giờ đâu con người nó không có thích cười hiểu không mà chỉ chơi đá thôi chị <laughs> đá còn không đúng rồi có châu một câu chị, chuyện chị, đá rồi nói bạn là có một hiện nhân đã từng nói đấy. chúng ta nên thử tất cả mọi thứ trên đời kể dạ cả con Tokuda Ôi Buddha What? Cái gì đã? Cái gì đã? Cái gì đã? Tôi Buddha Tôi Buddha, tôi Buddha à Buddha Tôi <laughs> Buddha Quả đường bạn đi chạy đò nhiều quá vậy bạn tự tử không à thôi chết không có mức độ mà đã chết không có mức độ rồi thì mình bị đói mình kia thì với cái máy nó bị uh, slay kiểu gì á ờ, nó bị delay ấy do mạng thì châu chơi châu kiếm được cái mảnh đất nào để mà xây nhà chưa cái gì để xây nhà cơ xây nhà đây nè đây nè cái đất này đất này xây nhà tốt cho trâu nè Thế là bà kiếm được miếng đất nào chưa? Đây nè, đất này bất động sản mà Xây nhà đâu, tôi sẽ đi siêu bạc Cái này chỗ này đem mai đó đúng không? Ai có cái yên ngựa không? Yên ngựa không có, có. Đừng có qua nhà tôi lấy yên ngựa nhá. À, nhậu với cái ngựa đó Ngựa vàng đấy Giờ đến giờ không ai biết có mình ông khai đây Mới <laughs> mới đi cướp được từ bọn cướp Ê con cáo kìa Cái đứa của ông từ đâu mà ông lo Anh em cưỡi lợn được <laughs> Cưỡi châu lê à What nè, cưỡi trâu lê ừ, Cưỡi trâu lê Cưỡi châu lê Cưỡi châu lê hay cưới châu lê What Cưỡi à? Cưỡi à Cưỡi, cưỡi, cưỡi Cưỡi, cưỡi, cưỡi, cưỡi Cưỡi, cưỡi à <laughs> Cưỡi, cưỡi, cưỡi Không sao nữa cũng không tại chú không nghe được Ui, thịt bò cái con này sẽ chạy nhanh đi trời con nhỏ con nhỏ tội tình gì đang muốn nói vậy à ủa quá ác ghê cái khác rồi tôi tưởng cái xe tôi thịt chứ nó không có hỏi nó ra thịt đâu nó ra cái gì ờ, cái cái cái, cái chân Đó, ờ, hỏ mùi thỏ mà ừ thì hoa ăn được Ủa, Hay quá, em sắp được xem hai idol cùng một lúc rồi. Giá yeah. Hai idol. Idol nè. À? Idol OZ. Idol o chế chế o OZ. OZ, o OZ có có fan ừ. cuồng rồi, tốt nhất là OZ nên ờ, stream nhiều, stream nhiều nhiều nhiều để cho fan cuồng coi. Mời. Fan cuồng, fan cuồng OZ, mọi người ơi hãy gia nhập phần quần thôi à, Udin Ung Sao sao nhiều nhà vậy trời Một đống nhà luôn á Ủa gỗ đâu nhiều quá là tôi xin mấy cục nhau Mấy cục Mấy thay <laughs> Không biết cục. nó có mấy cái uh, mấy cái phiến đá gì luôn nè Nhìn cũng ừ. đẹp lắm á Đây hết rồi đi Không biết nhà của ai nữa cái nhà này của một uh, lấy luôn bạn, bạn nhà nữ nếu mà nó mở được dương thì chỉ có lấy đấy. nhà của bà bằng nữ đó bạn nữ ngon nghĩ cho bạn tôi xin chút lúa nha đồng <laughs> lại cho tôi tôi là con người tốt tôi sẽ ờ, sẽ sẽ trả lại cho bạn ấy khi bạn ấy vào lại server thì vẫn có lúa mình thường là người Tôi tốt ngoài map rồi lúa nàng không hết luôn á có ai có trứng gà không? Cho tôi xin nhé. Trứng gà không có. Là do nhà của Dách có trứng gà. Ở Dách có trứng gà không? Chỉ có chỉ có hai quả quả trứng cút đây. Lấy lấy. <laughs> Trứng cút. lấy không? Có lấy hai quả quả trứng cút đâu. Trứng cút cũng chứ. lấy không đây để con biết đây. Đây rồi. Ôi. Bị làm đến chết trứng cút cũng không tha trứng cút không lấy lấy chỉ lấy cái này trứng cút đâu cho mình xin ừ, mà thế thôi không cho đâu rồi nó từ lòng rồi nó tài, tham lam quá tài sản hai cái trứng cút mà đòi lấy vậy là đâu cúc có trứng cút đâu cúc trứng cúc để đó trứng cút nó nở ra không phút rồi nó chạy đi mất cũng vậy Út <laughs> tìm được lâu đài Elsa nè Wow Những vậy Ủa, sao? Có ngựa xương Ủa, Ủa đây xương hả? Lấy đi mà. Nè, mà làm gì có yên Yên trong trong trong, trong nhà đấy Nhà dưới lòng đất đấy nhá Không phải trên trời đâu trong cái, trong cái nhà của giấy phải có ừ, Lấy con ngựa rồi lấy, lấy cái con con ngựa xương ngựa nhìn hay hay Saki lấy giùm đi Saki lấy giùm được không không, Lười sợ chứ đâu có lấy được đâu người mà được sợ là mất wow yeah à, con ngựa đến không chịu dậy luôn còn đây hình như nó sẽ biến mất đó ngựa sơn ngựa sơn hắn xui ừ lần trước quay đâu rồi bảo đỉnh mẹ mất giờ, giờ, mất gì nào rồi Linh là ai mà hack rồi chứ ta giờ Linh đó. này cái em mà lần trước ờ, nói chuyện đấy ồ biết em đấy em không Linh là giờ giờ đó sao mọi người đặt tên nữa rồi làm tôi hơi bối rối mà con ngựa nó đang làm gì tôi nhiều người ừ. ôi ngồi hay được cưỡi ngựa ngồi hay đầu quá Vậy nhìn mình là Terry Bot Mình là chú sẽ Terry Bot Ủa này con ngựa đẻ ra hai người nhập vô vậy? Không Ủa? Hai con ngựa khác nhau mà Dạ Cái yên đâu? Đâu cái yên mà đi, phải đi kiếm mà cho làm gì có yên ok ok đi kiếm đi mình sẽ ngồi dưới ngựa đây rồi có zombie nó kiếm kìa chết rồi tôi quên mất tiêu cái mật khẩu rồi để đi dọc rồi ta hay <laughs> chắc mất nó không sao đâu ha rồi giờ mình có thể uh, nhập lại mà cái đổi mật khẩu lên mình à nhưng mà chắc phải nhập mật khẩu cũ mới được rồi có gì kêu admin uh, ờ, set mật khẩu là thiếp nó chơi nó luôn ủa rồi đâu uh, chết rồi rồi làm sao để thoát không con ngựa gì? quá chết con ngựa bấm ship bấm ship bấm ship xuống ship à ô oh, thế cơ đừng ngựa uh, xương rồi à đúng rồi cái người xương rồi trời ơi châu mà nhưng mà cái cái, cái đĩa của tôi đúng không và mọi người bấm shift cái này là tôi phải bấm cần cho xương ngựa xương ơi nè ngựa xương nè ở đây nè trời đất chắc ơi zombie nó hiếp tôi rồi trời ờ, để, ôi ôi trời hai cái này nó cắn quá đâu Ủa, gỗ xương đâu thôi ôi mấy anh ơi ôi mấy anh ơi đừng ngựa xương đâu ở đâu ở đây nè mấy anh ơi đừng giết Trời ơi, chúng phải bị đuổi chưa? á Ủa, ừ, sao? À rồi, mất kẹt rồi Bị gì trời? Hay là do <laughs> hình như là tôi muốn lẫn gì chị Bấm nút xếp rồi ờ, ờ, nút nút uh, nút xếp của nè đủ à, đủ cứ nè được được ờ, sao đẹp. vậy? tôi không biết nữa đừng nhìn con người mù đường này tôi có zombie khập khiễng không biết là dân bi rất là dân mình đó không là tổn thương cầm sẻn kìa sẻn sắt mới đau chứ nó thấy chưa thấy con thấy con thay ma nó còn giàu hơn mình <laughs> đồ uh... teleport lại đi có teleport lại được không ồ oh. what ừ. <laughs> rồi ủa mà sao nãy hồi ừ. trên cái con này nó không có bị thiếu ủa sao kia về nhà rồi sẵn uh, sao kia uh, uh, ghé qua <laughs> lâu đài của uh, oz lấy giùm mình cái cái khiên hả cái ủa tự nhiên ở à, đúng rồi à, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, chấp nhận cái, cái... gọi rồi, rồi đúng rồi bay không cửa xương luôn rồi bắt về được bắt lại được lại cho bắt nhắc rồi Seki Telebox lại thu được không? Là chết ngắt rồi á, là mất rồi Ủa sau cái TP đến đây mà thấy không thấy người đã Để tôi chết ngắt Vậy là tele tele lại rồi phải không? nãy giờ tôi cứ làm cho con bò giống như trời Ôi xuống đâu Chỗ Thầy Sơn sao lăn kìa Tôi chết mất rồi Ơ ờ, không có ghế à Stream coi đang làm cái gì Không có cái uh... <laughs> Không có yên à Nghe giọng Sumi vậy Đâu giọng này ờ, dễ hơn Sumi nhiều Alo không, không có yên hả à? nếu cái yên ở dưới nhà nó dòng này dễ hơn đúng không Kakai đúng không đúng rồi rất là dễ thương trời đất ơi tự hào quá trời nghe giọng trâu tôi còn thấy hơn mà nghe không nếu cái ai đâu kiên ngựa để tôi hỏi ông cửa đó mà không có ông bảo trong lâu đài á thì tôi cũng đi tìm á nhưng mà không, không. ở dưới không về trong ừ đúng rồi Saki biết Saki lấy hộ đi đây để Saki kiếm cái nhà của Giác mình chưa thấy được cái nhà này <laughs> sao mà này toàn bi mà áo giáp full đầy đủ rồi vậy Ê Saki ra chỗ ngựa xương này Bây lấy giết con ngựa xương này bên trong Tôi, tôi, tôi, bị gió tay leo qua đây tay leo qua đây giữ con ngựa xương tay bay vào nhé đúng không lấy để tôi đập tôi tắt mất bị đập mũi lấy chưa lấy chưa chưa chưa chưa lấy đâu thế thì ừ, giữ nó ở đây nhá không biến mất đấy mày sẽ đây với tao rồi mình quay lại rồi nhưng mà con mũi gì cũng chưa thấy đâu hay da tưởng con mũi này này giống bà sumi lắm à giọng như phù thủy quách đờ giọng này với hương kêu phù thủy cười quá à, dạ, dạ, dạ. trời ơi chị nữa à con quỷ này nó cứ đuổi mình hoài vậy hello sunny teki nha chào mừng đến với stream nha teki teki teki kêu hợp kìa teki kêu hợp TK kêu hòa phèo rồi Nó lụi Trời, nó đuổi dài Ôm kìa Bà đừng Ở này không có zombie nữa rồi <coughs> Bà có con mèo chứ không có được Bắt đừng ở xương á ra rồi ổn vậy Tôi ờ, bị nó quanh ra khỏi map rồi Trời ơi, chết rồi Ờ cái này rõ ràng là bị zombie giết rồi rồi đấy ừ, chấp nhận đi chấp nhận đi Billy accept Yeah Thế tôi ờ, tôi chưa có cái uh, kiểu cái mất đó nên dạ là nói chuyện xuống xuống xuống bị xuống đù chắc là tôi chắc phải cay <laughs> quá rồi nha ơ đừng đánh đâu có đánh đâu tự tự nói chuyện sao không một chưa ấy cái gì mua vé không phục chưa mẫu thôi mua vé mặt đứng nữa chưa bắt được rồi đang đi rồi à cái con skeleton bắn à skeleton là giáp uh, ờ, sky có giáp không không mặc cho nó đi ngựa xương á à, ngựa xương này hồi máu ạ cứ <laughs> <laughs> rồi sao gì Tại sao mới mới vô chơi do Minecraft PC mình còn bỡ ngỡ quá Sao cảm thấy mấy con uh, quái trên mình nó đánh đau hơn là mấy con uh, ở trên bản gì vậy ừ. Rồi nữa rồi Tại vì cũng thấy. chắc chắc là khi uh, chơi ừ. cái bạn đó Ủa, xây nhà chơi tiếp bạn... trên này đây Alo Chế độ khó Rồi quỷ zombie vỏ là full giáp Ở đây chế độ siêu khó á <laughs> tóc tóc tích tóc tám giờ ba mươi rồi tám giờ ba rồi nó bắt ngược xương chị tôi ăn ờ, nha ok bye bye bye bye bye mọi người nha ờ, nào online xong nhớ vô đừng có đừng có chạy chưa đừng à, có mà chạy châu có fan theo đuổi kìa <laughs> fan theo đuổi mà <laughs> rồi chào tạm biệt mọi người đi người dạ yeah vì mọi người nha bye bye trời đất ơi đã giờ lần ờ, sau toàn mấy anh chị da đen theo đổi mình <laughs> mình uh, vô ờ, vô ké nhà của ô giết đi ừ. cái lão ừ. gì vậy Bye bye mọi người, gặp mọi người ở stream lần sau nha. Chúng ta kết thúc stream ở đây thì vì uh, chúng ta có một buổi học uh, với lại chủ quách được không học <laughs> quá để không hợp bye bye ủi yêu không dắt được luôn vào không đưa vào nữa cho nó cho xuống ngựa xong mà đẩy xuống đẩy vô đẩy vô Saki ừ. không có sumi vậy ạ đi lui lui sao không có có sumi á à, tại vì sumi uh, à, hôm nay bận rồi em Lui vào cái ô đây các bye mọi người và gặp lại mọi người ở trên lần sau nha trên ngày mai nha trên ngày mai có có một buổi mình bạn youtuber mới dạ yeah. à, tôi đối với Saki là mới nhưng mà đối với bạn đó thì bạn đó cũng làm youtuber lâu rồi dạ yeah. bye bye mọi người và gặp lại mọi người trên lần sau nhé bye bye see you again à nếu mà mọi người muốn muốn uh, mọi người muốn mà hôm nay chúng ta stream tiếp uh, suốt đêm luôn thì uh, sau khi uh, đêm nay có thể sẽ có stream hoặc là không nhé tiếp tục k 2 á có thể sẽ có k 2 hoặc là không nha chứ tao <laughs> đam đam mê stream mọi người ạ dạ yeah. bye bye mọi người nha trời tại vì kiểu Saki nhớ mọi người quá cho nên là Saki khoái stream đi gặp mọi người nói chuyện mọi người ấy, vui lắm dạ. bye bye mọi người nha gặp lại mọi người ở stream lần sau nha bye bye